Hello mọi người, hôm nay uh, gia đình có Steven đi uh, xuống đào thao chơi Mình sẽ đi tới đâu mình sẽ quay tới đó cho mọi người xem Cái này gọi là Amateur Work Nằm ở đào thao Tampa thì mình đi xuống đó mình uh, đi chơi rồi đi ăn luôn Thì uh, cô chú anh chị theo chân tụi mình nha Theo gia đình mình nha, bye bye, gặp lại mình đã tới chỗ Nhét uh, lotion lên với sunblock hát rồi this way man hát rồi I tried to get out You tried to get out the car making noise? Oh, oh, oh, oh my phone Your phone? Put it in your pocket just in case we have to go inside Go inside Go eat? Yeah, man. waiting for your order? Yeah. What you got? Nothing. I already ate a lot. Oh, you didn't eat? You don't want to eat? No, I already ate a lot. And yeah. I ate Kentucky chicken nuggets. You can eat later. When you walk around, you get tired, you are hungry, you eat more. À, mấy đứa nó order xong giờ ờ, đợi ờ, lấy đồ ăn roll, salmon roll. Fried seaweed. Oh, so they just put salmon in and then they dip it and fry it real quick. Real salmon roll. And that's it. Huh? Bagel. Yeah, yeah, bagel, yeah. Bagel. Uh, that doesn't look like a bagel. Wait a minute. I don't know. Mine ạ. Uh, người. That's ice cream. Khu nhà này á, hồi xưa là cái factory. Cái đầu cái à, ta đập cái nó sửa ra nó để nhà hàng á ta lại ta đi chơi đây tôi mở ờ, quán bo rồi um, uống rượu uống bia rồi ờ, ăn uống đồ ăn mình order ra bàn mình ngồi ăn Về dân du lịch đây nhiều lắm trong nhà đông lắm mà quay không được tại vì giọng nó mà có nhạc ờ, nhạc bản quyền đó, nó không dám quay nói chuyện không nghe gì chứ à, còn chú anh chị mình có xuống à, tham bà chơi thì ghé chỗ này chân lần cho biết cái này nó kêu bằng uh, amateur work cái nằm ở thao tham bà gần phi trường á cách phi trường cũng à, khoảng gần năm mười phút thôi trên bên nè ok xin mời mọi người nha cái này nó kế bên bờ hồ á cái cảnh đẹp lắm đi chụp hình đâu á ngoài lễ bộ đẹp lắm hồi nãy ăn xong bây giờ đi ra ngoài kia river walk bên đây là có mấy cái quán bo bên kia là chỗ ăn nãy chỗ ăn nãy bên kia rồi xong mình đi tăng bộ oh lúc là con cá mà em đâu It's a big fish come up over here. It's a manatee. Đó là mình kêu là nhà hàng Olele. Hey Kevin, read that. Ulele. Ai có thuyền thì à, có thể chạy thuyền xuống đây, không có thuyền thì mình tản bộ xuống đây. chỗ này bà con đi ờ, chơi nhiều lắm này nó có hai hàng cây cây cối lên dưới ờ, cái đường lộ đi bộ mát lắm ai muốn ờ, muốn xe đạp thì mình muốn xe đạp ta mướn này I'm saying Patty's Day. Dạ màu xanh luôn hả? Yeah. Dạ. Mẹ già bán con bằng mẹ. Ủa con nước thì cô mới. He was taller than me when I was doing Dad, can you rent one of those scooters? Huh? Can you rent one of those scooters? You have to get the apps. Yeah. scary look, man. Cái này nửa trăm tuổi ờ, Quỳnh nó cộng Bên kia nó có nhà hàng cà phê Olé. Olé lê. Yeah, dạ, I dạ, anh có ăn rồi, ăn là ngon. Oh yeah. yeah. Ăn ăn di phú nhà hàng. seafood? Có đủ thứ vậy? Và đông cái seafood là nhiều. know if you like want to wear it, but like, that's what you said. If you're like, it's put it on and like, come kia này muốn đi chơi đi chơi buổi chiều buổi trưa cái này nóng quá đi à, sau 6 giờ á cái này giờ nó ăn mới ăn xong đi vòng vòng ra ngoài chỗ cái hồ à, bờ hồ bờ sông chứ quên bờ hồ gì bây giờ nóng quá chắc à, chạy đi xuống international mua chơi cái nóng chịu nổi too hot chơi bên kia hồi mệt quá giờ nóng quá giờ chạy qua international international mua shop international plaza Ooh, man. Ah. Ồ, oh, như thường thường mình đi vô đường bên kia phải không? Chỗ này là International Mall, nó gần ở dưới phi trường của Tampa, Florida Ủa cà phê thì lắm đâu? Ở dặn cho mình nổi tiếng của mọi người electric. Nice. Electric. hiền đi ngoài nóng quá vậy đây ngồi mua cà phê uống đây cho nó tỉnh táo thì cho nãy giờ ngoài kia đi mình à, cô chú anh chị nào xuống đây muốn đi chơi ở à, ở dưới đao ở kêu bằng amateur work á thì nên đi buổi chiều nha đi buổi trưa là nóng bể đầu luôn thì trọng mấy đứa ăn tí đầu có đi chơi ga bây giờ nè chịu không nổi nữa bây giờ chạy vô international mall international mall cái bên kế phi trường luôn nên ai xuống đây chơi thì ghé qua xin International Mall cho biết uống đi các bạn This Iced tea lemonade Cà phê đá mua từ Starbucks uống ngon Tuyệt hảo anh chị nhé order lấy cái tên này nha ship qua espresso tuy pha một quay mocha hả bỏ thêm sữa à, một tí sữa half and half trên nữa cũng còn ngon hơn à, cà phê đá của um, của Việt Nam mình luôn uống ý ghiền luôn Đấy. mới vô đây mua đôi giày à, giờ tháng đã trở lại đi làm lại rồi đi vô trong mua đôi giày để mang Johnson and Murphy à qua đây cà phê đánh gọi đi làm đi đi nữa. bạn ơi đôi giày à, gì à mà Johnson and Murphy này mấy cái Việt Nam nghe Right here, right here, mấy cái Việt Nam, see? Mấy cái Việt Nam Cũng mắc lắm mà cha mấy rẻ đâu nha mọi người Đừng có nói mắc Việt Nam mà đấy à, mình cũng mua một cái chai à. Yeah mua đôi giày này rồi mua thêm cái chai à, cái chai mà để tha đôi giày này vì khi lâu lâu à, nghĩ tiễn từng mình à, chùi lên lần cho nó sạch sẽ này kia là giá này nghe mọi người giá của nó là này là bán on sale thường thường 139 đồng mà nó bán cái giá cái này là 99 đồng 99 rồi mua mua cái chai này nữa cái chai này 9 đồng 99 rồi cộng tiền thế vậy nữa là cũng thành 117 đồng đây hey. Đề này made in Việt Nam nha mọi người Việt Nam mình cũng đâu có bỡ người ta Vậy bác Việt Nam bán ở Mỹ gì giá tới trên trăm đô á Tính ra gần 2 triệu 2 triệu 3 khoảng khoảng 2 triệu 3 nha mọi người Đây 9 9 9 99 9 cộng thuế tính ra cũng là 110 đồng rồi Đúng không? Mà đi về thật sự mang im thiệt Ở bên kia có cái tiệm Rolex bữa nào à, bỏ ra ba mấy chục ngàn đô để mua à, đồng hồ Rolex à, mang giấy à, lấy triệu view giống như khoa phất mới được người ta bỏ mấy chục ngàn ra ta mua cái đồng hồ người ta lấy được triệu view mình bỏ mấy chục ngàn ra chắc lấy được mấy ngàn view quá <laughs> Billy lấy được hai view bye what's up man see ya so, Uh, see you guys. Bye. Bye. Later. Vô mấy tiếng đồng hồ ai cũng có thu hoạch hết trơn. cái plaza này cũng tương đối rộng lắm bán đồ đủ thứ trên có cái Apple Store đi luôn những à, cô chú anh chị nào cần mua điện thoại à, Apple Store nằm đây luôn hay là North cũng nằm đây luôn mấy cái tiệm à, giống như LV rồi Gucci rồi, rồi ai muốn chơi sang mua đồng hồ Rolex thì là có đủ hết Elegant Nails Bye Kevin Ok ừ, Bye Bye bye mọi người Thank you à, đi mua đồ ăn này <laughs> em phải đi mua này <laughs> nói chuyện nghiến cái lì à, lẹo lưỡi luôn rồi nãy giờ đi à, shopping xong rồi uống nước cũng xong rồi bây giờ một là đi về hai là chạy vô nhà hàng tìm gì ăn rồi mới về mới đi về được đói bụng rồi ăn không ừ, đi ăn không chú ý well I think they want to eat Korean but muốn đi sorry one á thì gần ở đây ừ. 1.5 mile à sorry one cho gần but that's uh, that one they cook for you oh. mà muốn uh, ăn không có ngon muốn ngon nữa là they have a sorry one in Brandon <laughs> yeah I think that's like 18 miles away như đi cũng cỡ 28 phút á à. but that one you can cook for yourself à? it's like it's like your own sạch xong self cực tôi muốn đi gần thì ăn đây thôi có đây 8 à. phút rồi đi Phan Định No, 28 phút 28 phút Yeah. The one, the one by here is. Oh, uh, wait, can you open? Ô, mở mở mở mở ấy đi hả bạn mở cái cái ấy. Uh, sau 5 phút thì uh, tụi mình chạy loại uh, à, Sariwan Korean Restaurant đi ăn cơm trong tối trong chiều đi vòng vòng đi đi chơi chăn nắng rồi uh, đi shop uống nước giờ mệt quá giờ giờ đói bụng quá đi ăn à, oh. We have six for seven. Yeah. Giờ đang mới hỏi ra kêu đợi nãy ờ, nãy hồi nãy đợi đi vô mà nãy gọi rồi hả nãy gọi nó rồi gọi rồi hả rồi. Ừ. Okay. gọi rồi hả No, I just asked how long is the wait. Oh. Okay, thank you. Woo. Thank you. Uh, two coke and, two coke and four water. Five water. Five yeah, water. Because there's a back exit right here. Muốn ăn mà good á, phải đi uh, lại cho Brandon á Thank you Tteokbokki nghĩa là gì? Rice rice cake à? Spicy rice cake Gì? Dạ. Dạ, chồng nhỉ? Mì tương đen Mì tương đen Đây là bánh gạo cay Mì tương đen bánh dạo cây hả tôi nhìn tôi về đây không màu đen thiệt đấy mấy mì tương đen nhìn thấy cũng đủ đen nha đen quá trình đen luôn ăn ngon em nào mà ăn nào chưa ăn ăn được chứ mì á mì á mì á is noodles with some kind of Korean black bean sauce black bean sauce black bean sauce mì tương đen you want it mà công nhận làm đen thì có đen cái mình kinh luôn <laughs> Con gì? Gabi. Gobi, Gobi. Can I get some more kimchi? Yes. Thank you. Seafood. Two kimchi, okay? Two, two more kimchi, okay? And the white radish, please. The uh, radish, pick oh, radish. The white one? The white one. And the soup, soup, soup. Thank you. Enjoy. Thank you. Sườn uh, sườn nướng đại hàng. Ở đây có mì dành. không này hai có một kỳ ở đây đâu quay đâu gì hết thôi chị chị không ăn có em với mì ăn à? ấy còn cái bên này ăn không anh ơi Kevin ờ ông phải Kevin ở cảm ơn chị ăn này ngon ờ, Sorry. How do you pick this up? You don't like it. Use this nóng. Nóng This is soft tofu. Top tofu, tofu, soft tofu with uh, nghĩa là dịch tiếng Việt là gì? Hả? Đồ hủ tàu hũ à, đậu biển hả? Tàu hũ biển. tàu hủ đậu biển. Yeah, dạ, this is pork, so that's seafood. Oh. Này, cái này là seafood nè. Đó của anh bài. Đây là đậu biển, còn cái này thịt uh, bò, thịt heo, thịt heo à. Yeah. Thịt bò không ăn được. À gà gạo. Có spicy không? Spicy yeah, a little bit. Sườn đại hàng. Gao bì. Mm. I finally got a small piece of that. Look at this small bite. Mm -hmm. Look at this small bite. Everybody's there for a reason. chút nữa ăn nữa thì kêu thêm quá sức Đúng rồi Boris Nó còn nhưng mà không có Đừng hỏi, nãy hỏi kêu lên á, muốn đi đó thì 28 phút Chị đâu biết Cái đường đó là phải đi vòng rồi cái lại nhé, khác đường gác như gần nhà mình nếu từ nhà mình chạy xuống là nó gần còn từ đây mình chạy đó nó gần nhưng mà về mình vẫn anh đâu biết được nhớ con lần ăn bữa trong đó Ủa Trung Quốc cái gì cũng dành Mà ừ. sao bỏ uống Ờ Quá mệt Ром. Gia đình mới vừa ăn cơm xong giờ à, chắc về nhà. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình hôm nay nha. Bye bye. Bye Quy. Bye. Bye. Bye em á. Bye. Ok, bây giờ lái xe về nhà mọi người ơi. Mệt quá rồi. Đi sáng thì gian nắng mệt chết luôn. Thật ra cái à, nhà hàng à, Sariwan Korean Restaurant này nó nằm à, kế bên cái cái cái cái, cái International Outlet luôn á Thì đó chạy đây có mấy phút à, khoảng chừng 5 phút à Cái bên có mấy đèn đỏ thôi mà cũng cái là Tại thấy mấy cái đèn đỏ nó hơi chậm thôi Ok bye bye mọi người Hẹn gặp lại một video sớm nhất nha Bye bye